Xin chào các bạn Hôm nay thầy lại lên lên các bạn ở bộ môn vật lý 9 tiếp tục phần điện học dạng 3 đặt lặng nặng tổng hợp Thế thì ở hôm trước bây giờ dưới tức à, là các bạn làm bạn bài tập phân đoạn tổng hợp gồm 4 điện trở trong đó hai điện trở nó được tiếp tất cả sau 6 điện thứ ba rồi tất cả nối tiếp điện thứ tư hôm nay thầy lại hướng dẫn các bạn của đoạn mạch gồm 4 điện trở nhưng lần này là hai điện trở mắc song song tất cả nối tiếp điện thiệp thứ ba rồi là tất cả song song điện thiệp thứ tư đấy thế thì ở bài này thì yêu cầu bốn yêu cầu như mọi khi đúng nhỉ bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các bạn lần lượt làm từ bài một thứ nhất à, có đây câu a tính điện tương đương thế thì ở đây các bạn cũng lưu ý ta sẽ tính từ trong ra ngoài ở đây có l là hai song song r ba nối tiếp r một tất cả song song r bốn vậy bây giờ ta sẽ tính e r hai ba điện trở e r hai ba sau khi tính xong điện trở e r hai ba thì các bạn sẽ tính điện trở r một hai ba sau khi tính điện trở r một hai ba rồi ta mới tính điện trở tương đương vậy ta sẽ tính điện trở r hai ba vì r hai song song r ba nên ta suy ra được 1 trên R23 sẽ bằng 1 trên R2 cộng 1 trên R3 bằng 1 phần 12 cộng 1 phần 24 bằng 1 phần 8 là nó cộng nhanh 1 phần 8 Vậy từ đây ta suy ra ngay được R23 bằng 8 ohm Khi xác định được R23 bằng 8 ohm rồi thì ta suy ra ngay được R123 bằng 3 và bằng 10 cộng mấy nhỉ? 8 bằng 18 ôm. Khi đã bằng 18 ôm rồi thì lúc này ta suy ra được ngay. Khi đó ta có điểm bây giờ là có vì thế nào nhỉ? L1 nối tiếp với R2 song song R3 tất cả song song R4 nên ta suy ra được suy ra được một trên RAB sẽ bằng 1 trên R123 cộng 1 trên R4 và cái này sẽ bằng 1 phần 18 cộng 1 phần 36 và bằng 1 phần 12 từ đây ta suy ra ngay được biên chế tương đương ERAB của chúng ta sẽ bằng 1 phần 12 tức là 12 ô Đấy, vậy là xong câu A đến câu B của chúng ta các bạn thì cách làm đấy nhỉ tức là trong quá trình làm các bạn chú ý rằng là các bạn phải tính từ trong ra ngoài từ trong ra ngoài ban đầu những cái này trước rồi sau đấy tính cả cái này mới quyết tính cái cuối cùng Đấy, đó là cách làm ở đây ở bài B của chúng ta là tính hiệu điện thế giữa hai đầu của điện trở tức là tính xem hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở r một là mấy r hai là mấy r ba là mấy r bốn là mấy đúng nhỉ thế thì bây giờ muốn tính được hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở ta phải tính được hiệu điện thế giữa hai đầu là mạnh trong đó viết cử dòng điện Đấy. khi tính được hiệu thế giữa hai đầu động thì đó chính là hiểu thế giữa hai đầu r bốn đúng không và hiểu thế giữa hai đầu điện trở r một hai ba à, từ đó các bạn sẽ tính được y một hai ba tính được y một hai ba rồi thì ta sẽ tính được u y một y một thì chính bằng y một hai ba cho tính được hiệu thế giữa hai đầu là một khi tính được hiệu thế giữa hai đầu là một rồi mà U1 cộng U23 chính bằng UAB do đó ta tính được U23 chính bằng UAB trừ 1 và khi tính được U23 rồi thì chính là đó là U2 và U3 luôn vì L2 song song L3 à, rất đơn giản nên ta sẽ tính như sau bây giờ ta có UAB của chúng ta UAB của chúng ta ta sẽ tính được ngay sẽ bằng IAB nhân LAB IAB của chúng ta đề bài cho đồng 1,8 A RAB chúng ta đồng mấy các bạn nhỉ RAB chúng ta đồng 12 à, nhân 12 và bằng các bạn nhân nhanh cái này cũng thể thì cái này sẽ bằng mấy nhỉ 21,6 V khi xác định được UAB bằng 21,6 V rồi thì lúc này ta suy ra được ngay đúng nhỉ U123 bằng U4 bằng UAB bằng 21,6 V đây là U à, là U4 bằng 21,6 V rồi ta tính được rồi đúng không? thì lúc này ta suy ra ngay được I123 sẽ bằng U123 chia R123 U U123 bằng 21,6 R123 ra được bằng 1,2A à. Khi tính được Y123 bằng 1,2A rồi Thì lúc này ta suy ra được gì các bạn nhỉ? Suy ra Y1 của chúng ta Y1 của chúng ta sẽ bằng mấy các bạn nhỉ? À, bằng Y23 và bằng Y123 bằng 1,2A Do là R1 nối tiếp với R23 đúng không? À, tức là nối tiếp R2 R2 R3 nối tiếp R1 từ đây ta suy ra ngay được là nào các bạn nhỉ u1 của ta u1 của ta thì bằng y1 u1 thì bằng y1 nhân e là một nên nó bằng mấy các bạn à ở đây nó bằng mấy các bạn nhỉ bằng y1 là 1,2 nhân r 1 là 10 là bằng 12 volt khi tính được u1 rồi thì ta lại có lại có QAAB sẽ bằng U 1 cộng Q23 nên từ đây ta suy ra được 21,6 sẽ bằng 12 cộng U23 từ đây ta suy ra ngay được là U23 của ta sẽ bằng 21,6 trừ 12 và bằng 9,61 từ đây ta suy ra luôn được là U2 bằng U23 à, bằng U3 bằng U23 và bằng 9,6V Đấy, đó là cái nội dung của B các bạn hiểu cái chưa nhỉ à các bạn đã làm thạo sẽ hiểu rồi đúng nhỉ bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các bạn làm câu C và câu D thế bây giờ chúng ta sẽ làm câu C câu C là như thế nào các bạn là, là xác định số chỉ của am cái kế vậy xác định chu kỳ am cái kế tức là đường điện chạy qua điện trở R2 mà U2 biết rồi I 2 biết rồi thì cái việc này ta làm rất đơn giản đúng nhỉ ta có theo câu theo câu B thì ta có U2 của ta bằng 9,6V I 2 à, U2 chúng ta bằng 9,6V nên từ đấy ta suy ra ngay được là Y2 của chúng ta sẽ bằng U2 chia R2 bằng 9,6 chia cho R2 bằng 1,2 bằng 0,8 A. Thế ta suy ra ngay được vậy. A cái cái chỉ mấy nhỉ? À? Không. Bây giờ là câu D mới là vấn đề. Câu D bây giờ cái yêu cầu nào các bạn nhỉ? Là như ở đây sắp thay A cái kế này bằng 4 cái V xác định số chỉ của môn kế thế thì những cái bài toán về môn kế và các cái thay kế như nhau thì đã nói với bạn rất nhiều lần rồi nha là các kế điện trở vô cùng bé còn môn kế điện trở vô cùng lớn do đó khi thay môn kế này an kế này bằng môn kế thì lúc này dòng điện gần như không qua môn kế đó. và dòng điện không qua môn kế lúc này thì lúc này điện trở r 2 là mất 8 điện chế là hai nó tác dụng vậy mạch điện thì con r1 r3 và r4 lúc này ta phải tính điện trở tương đương r thì bạn là r ab phẩy sau đó bạn phải tính hiệu thế giữa hai đầu hình trở r3 vì lúc này hôn kế sẽ đo hiệu thế giữa hai đầu hình trở r3 và từ đó khi tính được hiệu thế giữa hai đầu chữ r3 rồi đó chính là số chỉ của hôn kế à người ta còn cụ gì khi thay am đa kế a bằng môn kế gì nhỉ v thì điện trở r 2 mất tác dụng à, mạch điện chỉ còn gọi gì r 1 nối tiếp với r 3 và tất cả song song với L vậy từ đây ta sẽ suy ra được cái gì các bạn nhỉ nên từ đây suy ra được ngay là R13 của chúng ta sẽ bằng R1 cộng R3 và lúc này bằng 10 cộng 24 và bằng 34 à, 34 khi đó ta sẽ có suy ra được 1 trên RAB ta sẽ tính điện trở AB phải sẽ bằng 1 trên R13 cộng 1 trên EG 4 và bằng 1 phần 34 cộng 1 phần 36 các bạn cộng giúp nhanh cho thầy nào các bạn cộng giúp nhanh cho thầy đi à, các bạn cộng được chưa à cộng ở đây thì ta sẽ được bằng là mấy nhỉ à, bằng 30 mấy 35 phần 2 nhân 17 nhân 17 ta phân tích ba mấy là 34 thành 2 nhân 17 36 thành 2 nhân 18 các bạn thực hiện nhân và từ đây suy ra được giờ được LAB phẩy chúng ta sẽ bằng 2 nhân 17 nhân 18 chia 34 Đấy. Này các bạn tính cái số liệu này nhá các bạn tính số liệu nào được chưa Ồ khi tính được là cái này các bạn vẫn máy tính nhá thế khi tính được số liệu này rồi tính được y ab phẩy rồi lab phẩy ta tính này uab phẩy uab phẩy chúng ta sẽ bằng iab không đổi nhân rab phẩy và này sẽ bằng 1,8 nhân với mấy 2 nhân 17 nhân 18 chia cho 3 cái này là 1 Đấy. phần này các bạn tự bấm máy tính là số liệu nó không được chặt các bạn tự bấm máy tính nhá thế đến đây được UAB phải rồi thì bây giờ ta sẽ tính được là Y13 do đó ta sẽ tính được ngay thì đây ta suy ra được là ngay Y13 của chúng ta sẽ bằng à suy ra được U13 sẽ bằng U mấy UAB phải đúng nhỉ và nó bằng mấy đây? bằng 1,8 nhân 2 nhân 17 nhân 18 chia cho 35 bộ từ đây ta suy ra được Thế là quý vị nha Là Y13 của chúng ta sẽ bằng U13 chia cho R13 và bằng Đấy nhá U13 là 1,8 nhân 2 nhân 17 nhân 18 chia 35 và tất cả chia cho R13 là 34 và các bạn thực hiện nên là các bạn sẽ thực hiện là sẽ bằng 1,8 nhân 2 nhân 17 nhân 18 chia cho 34 nhân với mấy nhỉ các bạn nhỉ 35 vậy rút gọn cái này đi ta sẽ bằng là 1,8 nhân 18 chia 35 Đấy. khi tính được y 13 là thì ta suy ra được hai là y 3 của chúng ta y 3 chúng ta các bạn sẽ tính được rằng bằng y 13 và bằng mấy nhỉ? Ờ, một phẩy nhân 1,8 chia 35 Đấy. Từ đây ta suy ra ngay được U1, U3 U3 của chúng ta sẽ bằng Y1, Y3 nhân R3 chính bằng 1,8 nhân 18 chia 35 các bạn nhân với số liệu đây là R3 là 24 Đấy. và và này các bạn tính là đây chính là số chỉ của hồn kế Đấy, các bạn thì mới làm chưa à, đây là một số số liệu nó chưa được chẵn các bạn lấy được tính các bạn bấm nhá bấm nó ra bây giờ thì sẽ ra bài tập về nhà cho các bạn nhá bài tập tương tự và đây là bài tập về nhà thầy uh, à, chuẩn bị cho các bạn các bạn về nhà nhớ làm bài tập này đầy đủ bằng cách tận dụng cái bài thầy hướng dẫn các bạn làm nhớ rằng bài này hoàn toàn tương tự cái bài thầy vừa hướng dẫn sau các bạn nhớ làm để tập đầy đủ nhé xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn cả trong các video tiếp theo các bạn nhớ đăng ký kênh để nhận các video tiếp theo mới nhất